anh cần nơi bình yên chứ không phải em kế bên anh đừng giữ lại em khi trái tim buồn vỡ chưa lành điều bạn ấy em vừa thấy là gì tương lai chẳng cần một ai nữa bất kể ai cũng dễ thương một mình đứng khóc chưa mưa nén cơn đau vào từng hơi thở một người mình chẳng đứng nhớ nhưng lại quay bước ra bỏ thật là chỉ môi anh hết thương gan nhớ vì lỡ thấy anh quên người ta khi hôn đai cần kề bên tai từ đầu lên vai thấy anh đang đắm say chắc anh chẳng hay đôi mình chưa chia tay đôi khi tình yêu sẽ hoa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai cuốn lấy sai trái đến khi bờ lỡ cả hai vì họ ấy tương lai cũng như anh hết thương than nhớ sự thật là chỉ mỗi anh chẳng cần một ai nữa bất kể ai cũng dơ thơ một mình đừng khóc xưa mưa nén cơn đau vào từng Let.